Mại do, Mại do, ở đây có bán dưa hấu siêu rẻ, siêu khuyến mãi, mua một tặng 10 quả đây. Ai mua không, ai mua không, mua đi, mua đi. Cái gì? Trời đất ơi, mua một quả dưa hấu mà được tặng 10 quả. Trời đất ơi, đâu ra mà hời dữ vậy? Trời đất ơi, phải mua liền, mua liền, kiểu này là phải săn sale, săn sale. Chú ơi, chú ơi, bán cho con dưa hấu. Trời đất ơi, trời, hôm nay sale lắm à chú. Đúng rồi, đúng rồi, cái, này coi như là bán vừa bán vừa cho, mua một tặng 10 luôn nha. Rồi rồi, một mà tặng được 10 Ví dụ nha mình mua được một nhái thì sẽ được tặng 10 trái Mà nếu mình mua được 10 trái thì là chú sẽ tặng con 100 trái đúng không? Thấy mắc luôn, cô chú cho con cả cái sạp này luôn Này, xin dữ vậy cháu trời đất ơi thôi lấy chú lấy cho con 10 trái nha chú Trời đất ơi hơi quá Ê hey, trời ơi nồng nọc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 Ủa đây, Sam đây, đây, đây. Bà đang mua gì vậy Tới Phong ơi Trời ơi siêu hết siêu hết luôn biết sao không Sao Ông này bán dầu nha Mua một tặng 10 Cái, cái gì mà mua mua một trái dưa hấu mà tặng 10 trái dưa hấu cái gì mà bán rẻ như vậy trời ơi trời chú ơi lấy cái con 100 trái cái gì vậy Cái. à, khoan khoan khoan từ từ từ từ từ mấy bạn ơi mình thấy có gì đó nó hơi kỳ kỳ đây nha cái gì đâu mà bán dưa hấu mà bán bán một trái tặng 10 trái trời ơi đâu có ai mà trên đời nào bán rẻ kiểu vậy đâu ta hay là dưa hấu này bị hư ta đâu để mình hỏi thử coi ê ê cái ông kia ông bán dưa hấu này dưa hấu bị hư hay là cái gì mà ông bán rẻ vậy What? Cái gì mà dưa hấu bị hư Này cậu kia trai trẻ kia Nhà tôi ba đời trồng dưa hấu Thì tôi biết dưa nào dưa ngon dưa nào dưa không ngon nhá Tôi đây là tôi vừa làm Tôi vừa cho tôi vừa bán Chứ lấy lâu ra mà dưa hấu hư Dưa hấu nhà tôi siêu ngon nhá à, Trời ơi là trời nghi ngờ lắm nha không có ai mà bán một mà tặng 10 vậy hết á sam ơi đừng có mua bà mua bà ăn vô bà đau bụng á trời đất ơi người ta bán người ta gì đó người ta gì cái này dễ thương người ta mua một tặng 10 người ta là người ta gì ta người ta muốn vừa vừa, vừa bán vừa cho hiểu không sao ông ra nghi dữ vậy thôi thôi ông mua thôi thôi thôi tôi mua tôi ăn mình thôi, chú, chú chú chú cho con vào trong ờ, trong rương này nha đây con đây con Trời ơi là trời Cái bà Sam này nha Bà ham mua đồ rẻ nha Cái gì ta gọi là tiền nào của nấy Bà mua dơ hấu bán rẻ Bà giờ bà ăn bà đau bụng á Bà đi toilet bà đừng có la, la làng lên nha Bà đừng có kêu tu nha nha ôi làm thèm ông đừng Vậy ông có đừng gọi là đừng vào gì học của tôi nha Không cho đi Không thèm Ủa mà từ từ chú ơi chú chú ơi à, à, à. Mà bây giờ con quá nhiều dưa hấu quá con ăn không hết Bây giờ con chia cho nửa chú ăn nha <coughs> dạ, cậu thôi thôi con con ăn đi con ăn đi con con, con chú ăn à, nhập chú chú chú không ăn đâu chú không ăn đâu Ủa, cái gì kỳ vậy trời trời tính ra dưa hấu này là dưa hấu mà ông bán luôn á mà bây giờ người ta có lòng tốt ta tặng cho ông một quả để ông ăn mà ông không ăn hay là trong dưa hấu của ông nó có cái gì đó mà ông không dám ăn phải không ai mà biết được cái này cậu, cậu, cậu, cậu này nói bậy nói bạ làm gì có chuyện đấy chẳng qua là à, à, à chẳng qua là tôi nhà nhà tôi có nhiều dưa hấu quá tôi ăn nhiều lắm rồi làm sao tôi không muốn ăn thêm nữa cô chú cứ ăn đi cô chú cứ ăn đi nhá Trời, ừ. trời nghi ngờ người quá ta, Sam ơi Người ta bán dưa hấu người ta trồng nhiều sao người ta ăn được Trời ơi, nhà có cà lô cả tấn rồi dưa hấu người ta ăn làm chi Đa nghi dễ sợ à Thôi tôi về tôi ăn dưa hấu đây Thôi đi chơi đi Ủa dữ à, ngồi đa nghi hồi uhm, ông bán dưa hấu ơi coi chừng tôi nha tôi nghi ngờ ông lắm đó nha uhm. tomorrow ê nồng nọc béo phì ơi hôm nay bởi vì tao thấy mày quá mập với lại tao thấy tao cũng mập luôn cho nên tao quyết định hôm nay tao sẽ dẫn mày cùng với tao cùng nhau đi chạy bộ để cho chúng ta có cơ bắp sáu muối hai nồng nọc ha mày bị điên à kiếm bạn gái cho mày luôn chứ mày mập quá không ai cơ làm bạn gái mày đâu đi theo tao là tao dẫn mày đi tập thể dục ê mấy ngày tao thấy mày ăn nhiều lắm nha nồng nọc tao không có tiền nuôi mày luôn á ủa mà khoan nhắc đến ăn mới nhớ hồi sáng giờ mình chưa có ăn sáng gì hết trơn các bạn ơi mà không ăn sáng thì sức đâu mà chạy bộ đúng không à mà khoan từ sam đi đâu rồi sao sam không nấu đồ ăn sáng cho mình ta sam ơi sam ơi ủa sam đâu rồi tôi trong này nè trời ơi trời ủa bà làm gì trong toilet vậy ủa ông nghĩ tôi trong tôi toilet để làm gì trời trong hả tất nhiên là đi toilet rồi ủa trời ơi đau bụng quá trời nè gì mà gì mà đau bụng gì ghê vậy đi đi đi đi đi ra ngoài đây tôi nói nghe nè qua đây đây trời rồi chờ xíu rồi ủa sam tao làm gì sáng giờ bà núp trong toilet hoài vậy trời đất người tao đau bụng không biết sao nha sáng giờ là tôi đi toilet đùm chục lần luôn á phải không trời đau bụng quá gì mà luôn. ghê vậy ủa mà bà sáng giờ bà ăn cái gì tầm bậy bạ cho nên đau bụng đúng không đâu ra tôi là một con người ăn uống rất là có kỷ luật rồi không Ờ, ăn sáng chiều tối rồi có đủ ăn cơm mà Mà tôi nhớ xin gì ta Lúc hôm trước á tôi ăn dưa hấu chứ mấy Có gì đâu ta Trời à, hôm nay đau bụng quá à, trời Thấy chưa, tôi nói rồi Bà đừng có ăn mấy cái trái dưa hấu đó mà Dưa hấu á, mua một tặng 10 Tôi nghe, tôi nghi ngờ là dưa hấu bán tầm bậy bạ Bà, bà suốt ngày bà ăn thấy không Ai mà biết được Trời đất ông nói tầm bậy chi Tôi mổ dưa hấu ra nha, tươi ngon, thơm ngọt từ trong nước luôn á Trái nó rất là gì đó, rất là đỏ luôn Nó không có bị bầm tím gì hết á Chắc là không phải đâu, tôi ăn là chắc là tôi ăn tầm bậy á trời ơi trời tội Ờ, tôi nói rồi, dưa hấu nó là dưa hấu rồi là bị hư rồi đó Trời, không tin tôi, tức bà ghê á đâu, đâu, có từ từ tôi đi Trời, ông nói chuyện với ông ở đâu ờ. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy chưa Ăn dưa hấu gọi là bẩn vô bây giờ cái đầu đau bụng mấy bạn thấy rồi Đó, vậy là mấy bạn thấy á cái gì rẻ quá cũng không nên mua đâu nha các bạn nha với lại các bạn nhỏ nên nhớ nè khi các bạn ăn cái gì các bạn phải coi hạn sử dụng của nó với lại các bạn coi coi nó còn ăn được hay không nha chứ bạn ăn chúng đồ ôi thiêu là bạn sẽ bị đau bụng giống Sammy á đó bạn thấy chưa mấy bạn nhỏ nhớ nha ok hey mà cái ông bán dưa hấu này cũng thật là đáng nghi ngờ các bạn ơi tại sao mà ông lại bán dưa hấu rẻ đến như vậy mà hôm nay Sammy ăn dưa hấu xong Sammy bị đau bụng chắn là dưa hấu của ổng là dưa hấu độc hại rồi hay không thể nào bỏ qua được với một gọi là thám tử lừng danh phong cận đây thì không thể nào mà bỏ qua chổng được mình quên mất mình chưa nói với bạn ngoài là một youtuber một siêu nhân thì mình còn là một thám tử nữa bây giờ mình sẽ điều tra vụ án này để cho bạn xem coi liệu rằng những quả dưa hấu này nó có tốt hay không nha bạn nha ôi phong cận hóa thành conan thám tử lừng danh hay à đó mấy bạn ơi bạn thấy chưa phong đã mặc một cái bộ gọi là áo vest của thám tử rồi nè bây giờ bạn thấy phong nhìn nhìn giống thám tử chứ bạn ấy mặc dù là cái áo vest của phong nó bị rách đó bạn ơi bạn coi là tại vì phong không có tiền mua áo vest mới <laughs> à, mấy bạn nhớ xem video mà có hiện quảng cáo các bạn nhớ coi hết quảng cáo để giúp cho phong có tiền mua cái áo vest mới nha các bạn chứ cái áo vest này rách mất tiêu rồi để mình mua cái áo vest chống conan đấy ok mà khoan bây giờ mình sẽ phải điều tra cái ông bán dưa hấu này các bạn ơi ok mình sẽ núp ở đây mình điều tra ổng nha à, cái ông bán dưa hấu này nghi ngờ ổng lắm mấy bạn ơi Tomorrow. Hey, la la la la la chú bán dưa hấu ơi chú bán dưa hấu chú ơi ờ, mày dưa dưa còn mấy quả thôi đà à, dạ? ơi chú ơi dạo này chú bán dưa hấu đắt con không chú Trời ơi con ơi con nhìn đi Ở đây chú chỉ còn vài quả thôi này Sắp hết rồi sắp hết rồi Đắt lắm đắt lắm hả? Trời ơi hôm qua con thấy chú có một đống dưa hấu Mà hôm nay bán còn có chút xíu ha Tính ra là không hiểu sao Nhưng mà dưa hấu hư mà dưa hấu hỏng hết rồi Mà nhiều người mua quá ha chú ha cái, cái, gì, cái gì mà dưa hấu hư với cả dưa hấu hỏng Này cậu ở đâu ra tính không cho tôi bán hàng nữa đúng không Không muốn người ta bán hàng thì đi chỗ khác đi Ở đây làm trò làm tịch có tin là tôi báo công an không hả Thôi đi đi chỗ khác đi xuyên, xuyên, xuyên. Trời, Báo công an hả Tôi mới đúng là người báo báo công an bắt ông thì có đứng im chú công an ơi bên đây nè chú qua đây chú ơi này tới đây tới đây tới đây à, hey cái ông bán dưa hấu kia ông đã bị bắt rồi cái gì vậy cái, cái, cái, cái gì mà dưa hấu mới cả bị bắt cái gì vậy tôi có làm gì làm gì đâu mấy người làm gì vậy trời ông mà không làm gì hả Mọi hành vi của ông đã bị tôi phát hiện rồi Vào ngày hôm qua Khi mà tôi mời anh ăn dưa hấu chung với bọn tôi Thì anh đã từ chối Giống như là anh đã biết được rằng là trong quả dưa hấu này Có chứa một thứ gì đó rất là đáng sợ vậy dạ, Thôi thôi, thôi con con ăn đi Con ăn đi con, con, con, chú, à, nhầm, chú, chú, chú không ăn đâu Chú không ăn đâu Cho nên tôi đã rất nghi ngờ anh và hôm nay khi mà Sammy bảo với tôi rằng Sammy đã bị đau bụng do ăn dưa hấu anh bán cho tôi ngày hôm qua ủa trời ơi đau bụng quá trời nè gì mà gì mà đau bụng gì ghê vậy vì vậy cho nên tôi đã chắc chắn một điều rằng trong quả dưa hấu này chắc chắn là có một cái gì đó rất nguy hiểm và tôi đã quyết định theo dõi anh tôi đã theo anh đến tận nhà của anh và thấy được hành vi của anh rất là lén la lén lút giống như là anh đang che giấu một bí mật gì đó vậy và sau khi đợi anh vào nhà tôi đã quan sát xung quanh nhà của anh và phát hiện ra rằng xung quanh nhà của anh không hề trồng một trái dưa hấu nào hết và tôi rất tò mò là nếu như anh không trồng dưa hấu Thì dưa hấu ở đâu mà anh bán cho bọn tôi Thế nên tôi đã quyết định chạy lại gần cửa sổ để quan sát Thì tôi đã phát hiện ra anh đã trồng dưa hấu ở trong nhà Lúc này tôi rất là nghi ngờ Tôi đã canh lúc anh ngủ và tôi đã lẻn vào trong nhà anh Và tôi rất tò mò tại sao anh lại phải trồng dưa hấu ở trong nhà Chẳng lẽ anh đang làm một cái điều gì đó mờ ám hay sao Và tôi đã phát hiện ra anh đã bón cây dưa hấu bằng một loại thuốc cấm Giúp cho cây tăng trưởng nhanh và loại thuốc này rất có hại cho sức khỏe Rất nguy hiểm đến tính mạng Tôi đã chụp ảnh lại và đã báo cho công an Và tôi đã chụp ảnh lại và gửi cho công an rồi Mọi hành vi buôn bán dưa hấu gọi là không an toàn thực phẩm của ông Đã bị tôi gọi là gửi cho công an rồi Bây giờ tôi đã nhờ công an ở đây bắt ông rồi nè Ông nhận tội chưa Tôi, tôi, tôi, tôi vô tội, tôi không hề làm gì hết Các người bắt nhầm người rồi Nhầm người vậy mà nhầm người Có bằng chứng đầy đủ mà còn kêu nhầm người hả Đi về đồn nhanh lên, nhanh lên Tôi không trời ơi là trời này thì cho bán dưa hấu dơ nè đập hết đập hết đập hết luôn này này dưa hấu dơ nè dưa hấu dơ nè đó mày thấy chưa hay cũng may là có thám tử phong cận ở đây Nếu không thôi có nhiều người ăn dưa hấu dơ Cái người ta lại bị đau bụng giống Sammy nữa bạn ơi Đó thấy không hey, Nếu như bạn nào mấy bạn nhỏ nè Mà có phát hiện ra ai bán đồ ăn gọi là không an toàn thực phẩm á Thì nhớ báo cho ba mẹ hoặc là báo cho công an bảo vệ gì đó cho người ta đến bắt nha bạn nha Tại vì những cái người bán những cái đồ ăn không an toàn thực phẩm đó Khi người ta ăn vào thì người ta sẽ bị đau bụng và rất là nguy hiểm luôn bạn ơi ấy cũng may là có thám tử phong cận ở đây